Xin chào cả nhà nhé Chúc cả nhà ngày mới an lành vui vẻ Và hôm nay thì mình dự định rằng mình sẽ lại leo núi Nên là mình rất mong rằng mọi người sẽ cùng đồng hành với mình trong chặng đường ngày hôm nay Và trong chặng đường leo núi này thì Mình không biết là mùa đông của Hàn Quốc thì khi mà mình leo núi thì nó sẽ như thế nào Và cái cảm giác khi mình leo núi trong cái mùa đông lạnh giá khoảng tầm âm ờ, 10 đến mười mấy độ C thì nó có khác biệt gì so với các mùa hay không nên bởi vậy hôm nay mình muốn một cái trải nghiệm thực tế để mình đi và review cho cả nhà xem rằng mùa đông ở trên cái đất nước Hàn Quốc này và trên dãy đồi dãy núi này nó sẽ như thế nào và khi rằng mình lên đến đỉnh núi rồi được nhìn xuống dưới thì cảm giác của mình nó thực sự là thích thú hay là mình cảm thấy rằng nó lạnh lẽo hay thế nào thì trong chuyến đi ngày hôm nay mình sẽ giải đáp những cái điều đấy và mong rằng cả nhà mọi người ai cũng cùng sở thích thì hãy đi cùng mình nhé bây giờ gió cũng quá là mạnh luôn nhiệt độ trên này giảm sâu hơn dưới rất là nhiều rồi tuy rằng bây giờ mình đang thấy nó bây giờ ánh nắng nó lên nhưng mà nhiệt độ sẽ thấp hơn so với là có khi thấp hơn so cả buổi sáng này bởi vì ở đây có những cơn gió nó thổi nên là nó sẽ làm cho nhiệt độ giảm sâu hơn dòng con suối này bây giờ đóng băng này. và ở đây thì nước đang chảy con này đây đây trước ờ, dưới những cái lớp băng này thì nước vẫn đang chảy này. không biết là ra ngoài này đâu còn ở bên này thì là những cái thanh nhũ mà từ trên núi nó chảy xuống ở đây mà đem máng ra đây trượt thì cũng được này trượt từ trên này trượt xuống mọi người đi rừng về để uống uống mã cơ lì đang vứt chai đây mà đây là một loại rượu gạo Hàn Quốc này quá luôn rất là dày luôn rồi bởi vì dày đế thì mình phải có đế sâu thì mình mới đi được trên những cái tảng băng và tảng đá như thế này không thì rất dễ bị trượt và ngã đây lắm đây mình sẽ không đi được ngoài đây đâu và đây sẽ rất là trơn và giống như một cái sân băng luôn nên là mình phải đi vào trong một cái chỗ mà tuyết rơi thì có thể đỡ hơn Ui. đây giống tựa như cái sân băng luôn này trơn lắm Wow. Bên này thì là những cái tảng đá nếu giờ thì mình sẽ khó leo lên ở đây nên chắc là mình phải tìm đường bên kia để mình đi và ở đây trong cái lớp đá này thì nước vẫn đang chảy róc rách nhé Đúng này ghé vào đây nghe được tức là sau những cái lớp đá mà đóng băng cứng này thì vẫn đang có nước chảy ở trong này này thì mình sẽ thấy rõ hơn ở dưới này thì nước vẫn đang chảy tuy rằng nó là một lớp dày nhưng mà nó mọi người thấy không nước vẫn đang chảy từ trên này chảy xuống này tức là trên này lạnh quá nên nó đông cứng lại nhưng mà ở dưới này thì nước vẫn đang chảy và à, từ trên kia chắc trên kia là sẽ có nhiều nước người đang leo núi lên đây ở chỗ này thì mình có lẽ mình sẽ khó lên nữa chỗ này nên mình sẽ phải đi vòng ở chỗ kia mình lên đây mọi người đang leo núi ở trên kia ma sát nhưng mà lên đây cũng rất là khó thôi hòn đá mà nó cứ nằm ở đây rất là lâu rồi nó kệ lên với cái hòn đá này hả? mùa hè thì những trận lũ ở đây rất là lớn nhưng mà vẫn không để nó đi được nó nằm đây không biết là bao nhiêu lâu rồi và khi đi mình đi núi này thì mình phải có những cái túi mà túi giữ ấm cho cơ thể để mình nhét vào trong áo ấy thì khi đấy thì mình sẽ à, đi và an toàn hơn cho mình bởi vì lên trên núi này nhiệt độ sẽ giảm sâu hơn so với ở dưới và khi bạn đi thì phải cẩn thận bởi vì thường thường là vào mùa đông thì trơn hay xảy ra tai nạn nên là bạn cũng nên chuẩn bị những cái thứ đồ cần thiết để mình đi và cái tốt nhất là mình phải đủ sức khỏe để mình đi trên những cái đoạn đường núi này với cái ba lô hàng chục ký là bạn đi phải cẩn thận còn mùa đông thì ở đây thì rất lạnh bây giờ âm khoảng tầm 13 14 độ C nhé mình hay thích đeo đi theo những con suối như thế này kể cả mùa thu nếu mùa thu thì những con suối này thì nó có những cây phong lá vàng rất là lá vàng lá đỏ cực đẹp luôn và một điều quan trọng nữa là khi mà mình đi dọc theo những cái suối này thì mình sẽ không bao giờ sợ lạc đường bởi vì những con suối này bao giờ nó chảy từ trên chảy xuống nên là đường nào mình sẽ xuống đến cái hồ dưới kia nếu mà mình chỉ cần mình đi theo những con suối này đấy có lẽ là cũng một kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với cái mọi người khi mọi người đi leo núi hoặc là đi những cái chỗ nào mà không có đường sẵn cho mọi người ấy thì cũng là một kinh nghiệm tốt để mình có thể đi thứ nhất là đi sau suối thì mình có nước uống này thứ hai là con suối nào cũng sẽ phải chảy đi xuống dưới khi mà leo núi này thì cảm giác đầu tiên bị mệt nhưng mà khi mà mình cần lên đến đỉnh hoặc là đến những cái điểm mà mình từ trên mình nhìn xuống gió nó thích thú bởi trên này gió mát này rồi từ trên mình nhìn xuống cảnh phía dưới cho mình cảm giác nó nó xua tan đi mọi cái mệt mỏi nói chung là những ai có sở thích có đam mê thì mới thích đi những cái chuyến như thế này trình lên một cái điểm mà mình sẽ lên là à, ước xe pan trưng sằng tuy rằng có 1,5 km nhưng mà ở đây bây giờ đường đây là đường núi mà xem này. mình phải vượt lên cái đỉnh núi này lên chỗ này sẽ có cầu thang cho mình đi và mình phải men theo cái đỉnh cầu thang này để lên cái đỉnh ngọn núi trên kia ngày tuyết vẫn còn đang động ở bên cái vách núi bên kia là có người cắm trại ở bên kia ấy. Mình thấy những cái lều Này Ở đây có một cái lều ngay cái chỗ mà vách đá này này Mình không hiểu là người ta đi từ cái đường nào xuống nhưng mà Từ trên này chắc chắn là không xuống được rồi nữa Nhưng mà đi từ dưới này lên thì Chỉ có một cái khe đá nhỏ này thôi Lúc này mình nhìn thì mình cứ tưởng là uh, có bạt hay là cái gì đấy nhưng mà bây giờ mình nhìn thì đấy là một cái lều cắm sát rồi kia và đây là cái lộ trình của mình tiếp theo mà mình đang đi ở trên con đường này này đây có hai lộ trình để mình có thể đi đến cái đường ba lộ trình nhưng bây giờ hiện giờ mình đang đứng là đứng ở đây à đây trên duy trì và cái chỗ mà cắm trại mình nói là ở chỗ mà Pekpawi đây bây giờ mình sẽ phải đi cầu thang mới vượt lên cái đỉnh núi này để mình lên trên này đây còn đi cái đường này thì ở trên này có cái lễ hội ốc che cốt ở đây nhưng mà đường này thì đường đi vòng hơn nếu mà đi đường này thì hết hình như là 3,6 km nhưng mà à, đường này lại là đường đi dọc theo con suối nên là nó không có những cái đường dốc gắt còn cái đường này đường xuống bên chùa này chùa Cha In Sa ở đây thì đường này các bạn sẽ đi dọc theo một cái hẻm núi nên là chỉ những bạn nào mà có kỹ năng leo núi hoặc là các bạn đi quen thuộc thì hãy nên đi cái đường này còn tốt nhất là các bạn đi cái, cái đường màu màu hơn hồng hồng này đường này thì nó chỉ đi sải sải theo con dọc theo con suối ấy tuy rằng nó dài hơn nhưng mà nó sẽ không tốn sức và không mệt như những cái con đường này con đường này vừa mệt và vừa nguy hiểm nữa nên các bạn đi thì tốt nhất hãy lựa chọn con đường này mà đi nhé lửa lưng chừng núi rồi và cái hẻm đá này bây giờ đang đóng băng nên là mình ở đây sẽ trơn trượt hơn so với những nơi khác vì vậy nó thực sự là nguy hiểm ấy và ở đây là những cái vách đá mà đằng sau mình đây là cái vách đá Pavi nghĩa là mình đang tìm một cái chỗ đứng để đấy toàn bộ đằng sau mình là nó như nó là một cái vách đá dựng đứng luôn nên bây giờ đây thì sẽ không lên được và mình sẽ phải lên bằng cái cầu thang ở bên kia kìa bởi vì cái vách đá này không cầu thang thì các bạn sẽ không thể bao giờ lên được đây đâu và nơi mình đang đứng là đây này toàn bộ đằng sau mình là cái vách đá trên kia là cái đỉnh đây là chưa đến đỉnh ờ, Minh Sơn San đâu lên đến đỉnh Minh Sơn San còn khoảng tầm hai cây hơn hai cây nữa nhưng mà đây là trên cái đoạn hành trình mà đang mình đang đi đây bắt đầu lên cái cầu thang này, này. Hàn Quốc đầu tư cho du lịch rất là lớn nên là ở tất cả những cái điểm này người ta đầu tư để làm chứ nếu mà không làm những cầu thang này chả ai bao giờ có thể đi vọt lên giữa cái vách núi này đâu này. rất là cao luôn đây không biết là mấy nghìn bậc nữa. là một cái cây mà có sức sống rất là mạnh liệt này. của mình nó sống treo leo ở ngay cái vách đá này nó là một cây thông còn bên dưới này là một cái ngôi chùa mà lúc này mình chỉ mọi người xem mình không nhớ là tên là cái gì nhưng ngôi chùa nó nằm ở bên dưới cái chân núi miên sơn san này còn đây là toàn bộ khu du lịch và những cái khu nhà nghỉ ở bên sơn vui chơi mọi người vẫn đang chơi ở đây cái hồ này là cái hồ mà hình như là ông nội của Kim Jong Un bây giờ đã đắp và làm từ cái thời mà Triều Tiên vẫn đang còn thống nhất nên trước đây vẫn còn có một cái bảng ghi lịch sử ở đấy nhưng bây giờ quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng không được tốt lắm nữa nên là người ta đã tháo mất cái biển đi rồi nhưng mà đúng thực ra cái hồ này là cái hồ mà của ông nội của Kim Jong Un bây giờ đã làm ra và à, để lấy nước tưới tiêu cho cái khu vực Uncheon ở dưới này có khu vực Uncheon ở dưới này này khu đồng ruộng này thì sẽ được tưới tiêu bằng cái nước của cái hồ này hai ba tháng và dọc cái kẻ mà của hai quả núi này là con đường đi màu hồng mà lúc mình chỉ cho cả nhà xem đó là một con suối mà đi dọc theo cái đường lên đấy để lên núi nhá còn phía trắng trắng xa xa kia là cái sân trượt sân trượt tuyết từ trên kia đi xuống bây giờ thì mọi người vẫn có thể đến thuê máng và trượt ở từ đấy xuống thế này ngồi mà nhìn xuống dưới rồi nghỉ ngơi chút thôi mình đi lúc giờ cũng mệt rồi chắc cũng lúc giờ mình đi cả hơn uh, chắc hơn đến là ở ờ, gần hai tiếng đồng hồ rồi nên bây giờ mình phải nghỉ đây kiếm gì ăn chút đã bây giờ đây tiếng gió đang rào rào nên là cảm giác lạnh hơn nhiều và bây giờ mình có mang theo mì tôm này xong mì tôm đây là trái cây trái cây hôm trước bạn mình cho nên là mình mang theo đi ăn đây nước bánh này. nói chung là ở trong ba lô của mình thì có đầy đủ nước bánh bởi khi mình mà đi núi này thì mình phải chuẩn bị đầy đủ những thứ mà mình cần bởi vì là lên đến núi rồi thì mình quay trở xuống thứ nhất là tốn nhiều thời gian và thứ hai là sẽ không có nữa đâu không có nhiều thời gian để mình đi xuống nên là mất thời gian của mình nhiều hơn bây giờ đi một lúc lâu mệt rồi bây giờ mình đói rồi. mà lên núi này thực sự là chỉ có mang cơm hoặc là mì tôm mì tôm là vẫn thích nhất và đi leo núi thì mình phải chuẩn bị những cái bọc này để mình bỏ rác vào đây Đấy, nước mình đã chuẩn bị sẵn rồi Nên là bây giờ mình sẽ đổ nước vào đây với cái bình của mình với những cái hộp mì tôm này thường thường là nó nó gần như là tương đồng với nhau nên là rất là hợp hoặc là mình nhét vào trong người ấy thì ờ, nó sẽ ấm cho mình một cái bọc này có thể ấm được khoảng tầm 12 đến 14 giờ nên mà mình mà đi leo núi hoặc là mình ở trên núi lâu ấy thì nên bỏ những cái bọc này đi nhá nó sẽ rất tốt cho các bạn để giữ nhiệt cho cơ thể của mình của chị có đông đá lắm mà bây giờ mình lên nó lạnh nên là nó đông đá này này đây là những hộp sâm mà mình chuẩn bị đi từ hôm trước khi mà mình lên đấy mệt đấy thì mình hay bởi vì đi leo núi này thì tốn rất là nhiều sức và cần nói chung là khi mà mình đói mình phải cần bổ sung cho đầy đủ cơ thể mình đủ chất dinh dưỡng nên mình có thể lấy được rồi nên là mình phải bỏ vào đây để mình hâm ấm lại khi mà đấy thì sẽ ngon hơn còn đây là chả lạnh thì mình có thể ăn luôn cũng được nhưng mà nói chung là mình thích ăn những cái gì nó ấm hơn thật là lên núi mà rồi mà nghe cái tiếng gió nó thổi này rồi nghe cái mùi mà mùi mì tôm này thực sự là rất là phấn khích luôn mà khi mà mình mà mở cái nắp mì tôm rồi nghe nó cái mùi nó thoảng ra là bắt đầu nghe thấy đói rồi nó thực ra đã đi mấy tiếng rồi thì giờ này cũng mệt rồi nên là nó đói cũng phải rồi cả nhà thôi mời cả nhà mời mọi người ăn mì tôm với mình nhé cảm giác mà ngồi dưới lưng chừng núi ngồi ăn thì giống như mình đang giống như mình đang ngồi trong một cái gì đi quát mà nhìn ra toàn cảnh bên dưới bởi vì ở đây thì thực ra là cũng một chỗ mà phong cảnh rất là hữu tình luôn bên dưới thì có hồ nước có núi có sông để cho mọi người cùng xem luôn bên dưới mình là hồ nước này còn bên này là núi tuyết này còn trên này là vách đá với là ở đây đằng sau mình đây là có một cái cây này, này. cây này che nắng cho mình ngồi đây nhiệt độ nó nhạnh ừ, lạnh quá nên là những cái đồ mình để trong này nó cũng lạnh nữa bây giờ thì nó khác gì cái tủ lạnh đâu tuy rằng nó ở trong ba lô của mình thật nhưng mà nó vẫn lạnh vì tôm của Hàn Quốc thì có vị cay hơn so với Việt Nam mình nhé. nên là ai mà không quen cay thì ờ, không ăn được những cái mì tôm này đây này đây cho mọi người cùng xem đây là những cái bột ớt này trong bán mì bột ớt đỏ lòm này Tiếc cái hôm nãy quên mua một lon bia lên đây ừ. Mua một lon bia lên đây ngồi nhắm với Với chả thì quá tuyệt vời luôn Ah ở đây nhiệt độ này, âm 14 độ này. giờ gió cũng quá là mạnh luôn nhiệt độ trên này giảm sâu hơn dưới rất là nhiều rồi tuy rằng bây giờ mình đang thấy nó bây giờ ánh nắng nó lên nhưng mà nhiệt độ sẽ thấp hơn so với là có khi thấp hơn so cả buổi sáng này bởi vì ở đây có những cơn gió nó thổi nên là nó sẽ làm cho nhiệt độ giảm nó sâu hơn hẻm núi trong kia là cái Tenkari Tư mà là một cái khu trồng hoa ở trong đấy à, bây giờ thì mùa đông thì mình mới có thể nhìn rõ như vậy và mùa hè thì mình vào mà mình vẫn không định hướng rằng là nó ở đâu biết là nó ở khu đấy nhưng mà à, nó thôi bây giờ lại chuẩn bị đi thôi ngồi đây ăn cơm và ngắm vách núi kiểu này đây mà những cái trải nghiệm này thì không phải là khi nào mình có thể mình đi được nên là có thời gian và những ngày mà tuyết đã rơi xong một hai ngày ấy thì mình đi nó rất là đẹp còn một uh, tuyết vừa rơi thì cái tuyết phủ thì mình không đi được mà đến lúc mà tuyết đã tan hết đi rồi thì lên đây thì mình chỉ thấy cây cối và thấy những cái cây nó không còn lá nó gì sắc sơ cây có lá có nước này là những cái thông mà nó thích nghi với cái khí hậu mùa đông nên là nó lại càng xanh tốt hơn so với mùa hè cây nhưng mà chắc là cũng rất là già rồi mình nghĩ là cũng đến cả vài trăm năm ở đây rồi nhưng không phải là đến đâu để bị sống nhìn này ở đây thì thực ra ở những cái gốc cây này thì đâu có đất có chất dinh dưỡng gì là lắm đâu nhưng nó vẫn sống và bám trụ ở trên ngay chính cái giữa cái vách đá này thì mình thấy rằng những cái cây này cái sức sống của nó cũng rất là lớn và đá ở đây thì cũng hay bị sụt nữa đây đá đây bị sụt cái như lá đá ở đây không phải là một lớp nữa nhưng mà nó giống là những cái lớp mà bóc ra được nên là ở dưới những cái nên này nhìn mình sẽ chui vào đây để xem nào. đây là cái hòn đá mà mình đang đứng ở đây là cái cái hòn đá nó bốc tách ra từ cái lớp này này như chúng ta thấy ở đây thì mình nghĩ rằng những cái lớp đá này nó cũng không phải là chắc cho lắm nó giống như những cái lớp đá sỏi ấy còn bên cạnh kia là những cái rễ cây mà nó đâm xuống nó hút chất dinh dưỡng ở trên những cái còn chất chất dinh dưỡng nào sót lại ở dưới này chứ thực ra ở đây thì không có gì là nhiều chất dinh dưỡng đâu Này, Bởi lại mình thấy lớp đá này thì nó hốc hết rồi còn đâu nữa nên ờ, chắc sau này nếu mà không có những cái cây này mà bán rễ này mình nghĩ là cái lớp này nó cũng đã tách ra rồi